Benfica thì bây giờ mình sẽ nhận định thêm cho tất cả anh em một cái trận giữa thằng Man City và thằng Bayern Munich nữa nha anh em thì trước khi mình vào nhận định cho tất cả anh em thì à, giống như anh em vô tới được cái dòng này anh em đã cực kỳ khó luôn thì anh em biết vô dòng này là thằng nào cũng hay hết không có thằng nào dở hết nha anh em thì vô cái vòng này anh em chủ yếu á anh em không nên nằm tài xỉu và anh em nằm trận nữa anh em chủ yếu nằm những cái mã kèo phụ trong cái trận đấu này á, thì à, nó sẽ dễ húp kèo cho tất cả anh em hơn thì giống như mình à, đã nhận định cái trận trước đó của Inter Milan và cái thằng à, Benfica cho tất cả anh em rồi thì anh em thấy hai thằng ngang tài ngang sức với nhau nhưng mà chấp thì nó rất là khó đá thì nhiều khi thằng dưới nó lại ăn nha anh em thì nó tính theo cái phong độ hoặc là cái um, thành tích cao rồi tùm lum hết thì anh em có thể đầu tư những cái mã kèo mà giống như góc hoặc thẻ thì tỷ lệ anh em húp nó sẽ cao hơn và anh em dễ đầu tư hơn còn trên dưới tài xỉu nhiều khi anh, anh em đầu tư nhầm là một cái là anh em, anh em có thể đi xa một dặm luôn nha thì đó à, còn anh em nào đó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 thì lúc đó có mới có cái tỷ lệ kèo chính xác cho tất cả anh em thì lúc đó mình mới cho kèo tất cả anh em à, trong nhóm của mình còn bây giờ mình cũng chỉ nhận định sơ qua cái trận đấu cho tất cả anh em để anh em biết cái thông tin về cái trận đấu và anh em có thể nắm sơ qua được ờ, cái mã kèo mà anh em có thể đầu tư thôi thì bây giờ mình sẽ tiến vào mình nhận định cho tất cả anh em là cái trận giữa thằng Manchester City và thằng Bayern Munich nha anh em diễn ra vào lúc 2 giờ ngày 12 tháng 4 thì hiện tại nó diễn nó đấu chung giờ với thằng Inter và thằng à, Benfica thì hiện tại anh em cũng thấy trên màn hình là đội hình ra quân của hai đội thì anh em thấy bên phía đội chủ nhà là Man City nha anh em. Thì Man City ra quân với cái sơ đồ là 3-2-4-1. Hàng công cao nhất của Man City đó là Eden Haaland và bên phía cánh trái thì có Jack Velis nè à, vị trí à, giữa thì có Gundogan và Kevin De Bruyne, Riyad Mahrez thì cái trận này à, Man City chơi với một cái đội hình hơi lạ nha anh em đội hình công nhiều hơn thủ thì anh em thấy đội hình hiện tại là công tới 5 cầu thủ và để thủ chỉ có 5 cầu thủ thì anh em thấy cái đội hình này là cái đội hình Man City mới tung ra một cái đội hình với một cái chiến thuật mới nha anh em còn bên phía cái thằng à, Bayern Munich thì anh em thấy chơi với cái sơ đồ là 4-2-3-1 hàng công cao nhất của thằng uh, Bayern thì có Thomas Muller nè, Sadio Mane nè, Musiala nè, Coman và phía dưới có GTK, Kimmich thì anh em thấy hai đội hai đội tung ra với cái đội hình cực mạnh trong cái trận đấu này cái trận đấu này phải gọi là siêu kinh điển trong cúp C1 nữa nha anh em thì năm nay nếu mà theo anh em dự đoán cái đội nào sẽ vô địch trong cái cúp C1 năm nay thì năm nay mình sẽ có hai một phương án dự đoán cho tất cả anh em mình sẽ dự đoán cho tất cả anh em là cái trận mình dự đoán cho tất cả anh em hai đội đó là thằng Ba Gia và thằng Chelsea nha anh em thì hai thằng này năm nay nó sẽ gặp nhau ở chung kết cúp C1 sẽ sẽ Chelsea thì tỷ lệ nó vô địch cúp C1 cao hơn thằng à, Bayern thì nhưng mà à, mình sẽ tiến vào cái phần mà thành tích gần nhất của hai đội cho tất cả anh em xem thì nếu mà anh em thấy hai đội đang đứng à, có thứ hạng ở à, giống như ở mùa giải Bundesliga này hoặc là La ngoại hạng Anh thì giống như ngoại hạng Anh thì Man City trong 10 trận gần nhất thì Man City chưa để thua trận nào nha anh em anh em quan trọng là anh em phải nhớ Man City chưa để thua trận nào mà còn nếu mà tính trên cái đấu trường cái đấu trường à, cúp C1 trong cái à, vòng 16 đội vừa rồi á thì anh em thấy à, thằng Man City thắng thằng Leipzig với cái tỷ số 7-0 trong lượt về của mình trên sân nhà của Man City luôn. Lượt đi thì Man City chỉ thắng được à, với cái à, mã tỷ số là anh em thấy wow một điều Leipzig Leipzig là yếu rất là nhiều so với thằng Bayer luôn nha anh em yếu hơn Bayer rất là nhiều nhưng mà vẫn cầm hòa với cái tỷ số một điều, lượt về Man City mới có thể ăn với cái mã tỷ số là 7-0 thì còn trong khi đó trong cái uh, lượt ờ, vòng ờ, uh, 16 đội thì anh em thấy Bayer lượt đi Bayer gặp ai gặp thằng PSG trên sân nhà. Bayer vẫn bị thẻ đỏ, vẫn ăn với đội bóng là đang đứng đầu châu Âu luôn, đội bóng câu lạc bộ đứng đầu châu Âu. Nhưng mà thằng Bayer vẫn ăn với cái tỷ số 1-0. Lượt về anh em thấy Bayer ăn với cái tỷ số 2-0 thì nếu mà tính theo mà cái cái sự thèm khát cái chức vô địch cúp C1 của thằng Ba Gia nó đang rất là cao thì anh em có thể đầu tư vào cái mã kèo thằng Ba Gia được. Thì à, trong cái trận này nếu mà anh em đầu tư vào cái mã kèo Ba Gia thì tỷ lệ anh em thắng rất cao tại vì thằng Man City chấp trong cái trận này rất là sâu thì anh em có thể đầu tư cái mã kèo Ba Gia. Thì mình dự đoán trong cái trận này nếu mà tỷ số sẽ là một điều hoặc là có thể hai điều, ba điều luôn anh em. Thì anh em có thể lót ba cái mã tỷ số này tỷ lệ anh em hút kèo rất là cao luôn nha thì còn mà cái thành tích đối đầu trước đó của hai đội thằng Man City và thằng Barca thì anh em thấy trước đó à, trong ba trận gần nhất á, là hết hai trận giao hữu rồi nha anh em hai trận giao hữu thì một trận trên à, sân nhà của Bayer thì Bayer ăn trận trên sân nhà của Man City thì Man City ăn còn trận kia thì đấu trên cái cúp uh, cái cúp gì á anh em mà thằng Man City nó ăn với cái tỷ số là 3-2 thì anh em thấy uh, trong ba trận gần nhất thì Man City và đã ăn với cái tỷ số cách biệt cách biệt từ một bàn thôi anh cách biệt chỉ có một bàn thôi trước đó thì Bayer đã thắng được một trận thì anh em có thể đầu tư vào cái mã kèo là thằng uh, à, à, ba ve được chấp nha thì à, mình sẽ tiến vào cái trận gần nhất cho tất cả anh em xem trong cái trận um, giao hữu gần nhất của thằng Bayer và thằng Man City trong trận đó Man City ăn với tỷ số 1-0 thì thông số nó như thế nào thì anh em thấy cái đội hình trong cái trận đó uh, ra mà bên phía Bayer tung ra với sơ đồ là 4231 giống như sơ đồ hiện tại luôn nha anh em là Thomas Muller đang đá chính và Sané, Coman chỉ có khác là có Sadio Mane trong trận này thôi nha anh em còn bên phía um, Man City thì trong trận đó chơi với sơ đồ là 4-3-3 là cái sơ đồ quyền thoại của Man City nhưng mà cái trận này anh em thấy Man City đang chơi với với một cái sơ đồ cực kỳ lạ trong cái trận này luôn nha anh em thì anh em thấy chơi với cái sơ đồ là 3-2-4-1 đang công cực kỳ mạnh trên phía hàng công luôn nha thì đưa các cầu thủ mạnh lên phía hàng công thì à, hàng thủ nó không có được à, tốt cho lắm thì có thể à, thủng lưới với thằng Ba Gia nha em. tiền Ba Gia đang chung với cái đội hình mà đã đá với thằng Man City trong cái lượt giao hữu gần nhất rồi nha anh em. thì trong cái trận đó anh em thấy à, phút 12 phút 12 là đã có bàn thắng cho Man City nhưng mà không có bàn gỡ cho các các cầu thủ bên phía um, à, Bayer còn góc góc trong trận đó thì anh em thấy góc trong trận đó tới 11 quả góc mà bên phía thằng à, à, Man City là đã 10 quả góc mà bên phía thằng Bayer chỉ được một quả góc thì trong cái trận này trên sân nhà của thằng Man City thì anh em có thể đầu tư vào cái mã kèo tài góc thì hai thằng này nó sẽ công nhưng mà Man City nó sẽ kiếm một cái tỷ số khác biệt ít ỏi trên sân nhà để qua sân của thằng Ba Gia nó sẽ hạ với cái tỷ số nhiều bàn thì à, lúc đó thằng Ba Gia nó mới bị loại nhưng mà trong cái trận này ít bàn thì anh em có thể đầu tư vào cái mã kèo tài gốc thì anh em thấy hai trận đấu mà không có bàn thắng thì nó sẽ nổ gốc rất là nhiều thì à, giống như vô trong mấy cái trận này rất là khó đá cho tất cả anh em tuy à, thằng ba gia cũng đang rất là mạnh nhưng mà cái thằng thằng Man City cũng rất là mạnh nhưng mà chấp với cái mã kèo rất là sâu thì mình khuyên anh em nên đầu tư cái mã kèo dưới và anh em đánh những cái mã kèo phụ giống như góc thẻ nè tỷ lệ anh em húp kèo nó sẽ cao hơn nha thì mình sẽ tiến vào cái phần chốt kèo cho tất cả anh em đây phần chốt kèo trong cái trận này thì là à, cái phần à, tỷ lệ kèo chứ anh em tỷ lệ kèo trước nha thì cái phần tỷ lệ kèo trong cái trận này á, thì anh em thấy hiện tại là đội chủ nhà Man City đang chấp với cái mã kèo là 0,75 và tài xỉu 2,75 thì tài xỉu á, cái lúc mà ra sân mình xem đội hình nó đá như thế nào thì mình sẽ cập nhật cái kèo tài xỉu lên nhóm cho tất cả anh em thì còn cái mã tài cái, cái mã lộn cái mã thằng Man City chấp 0,75 nha anh em 0,75 thì anh em có thể uh, vào cái mã kèo là thằng Man City ấy lộn thằng uh, Bayer thì giống như mình phân tích ở đầu video cho tất cả anh em thì nếu mà thằng Man City chấp cực kỳ sâu á, thì anh em có thể nằm cái mã kèo thằng Baje được chấp 0.75 thì tỷ lệ anh em thắng rất là cao trong trận này. Thì mình sẽ tiến vào cái phần chốt kèo và chốt thêm những mã kèo phụ cho tất cả anh em trong cái trận đấu này luôn. Thì đây. Thì anh em có thể nằm cái mã kèo là cái mã kèo dưới là thằng Ba Gia được chấp 0.75 nè à, từ đầu trận luôn nha anh em. Anh em cứ vào từ đầu trận là thằng Ba Gia chấp thấy thằng à, Bayer được chấp 0,75 và anh em vào thêm một cái mã tài góc 9.5 vào cái mã tài góc 9.5 nguyên trận nha anh em còn hiệp 1 thì anh em cứ vào cái mã tài 4.5 thôi thì hai, chủ yếu hai cái mã kèo đặc biệt hai cái mã kèo phụ là hai cái mã kèo này anh em cần phải nên vào mạnh tay nè anh em cần phải nên vào mạnh tay trong cái trận đấu này thì anh em cũng biết rồi vào cái trận đấu này trên dưới rất là khó đá cho anh em nhiều khi nó tuồn nó giữ cái tỷ số không đều hoặc là 1-0 hoặc là nó đã thăm dò tình hình nhau thì anh em có thể vào cái mã tài gốc thì anh em húp nó sẽ cao hơn tỷ lệ anh em ăn kèo nó sẽ cao hơn thì đó là ba cái mã kèo mà mình à, chốt cho tất cả anh em trong cái trận giữa thằng Man City và thằng Bayern cái trận siêu kinh điển này. Tới bữa đó mình sẽ livestream cho tất cả anh em xem là mình nhận định kèo trực tiếp nữa nha anh em. Thì à, đó là ba mã kèo mình cho tất cả anh em. Còn anh em nào mà muốn kèo nó chính xác và tỷ lệ ăn cao hơn á hoặc là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 là đêm nào cũng lỗ hết khi đó mình đã khuyên anh em nên đăng ký trang để anh em chơi cho nó hiệu quả cho anh em nhất rồi mình đâu có bắt buộc anh em phải chơi qua thầu qua cò đâu bây giờ chơi trang rất là dễ anh em chỉ cần đăng ký trang thì anh em thích kèo nào anh em vào kèo đó anh em có thể chờ kèo tuột hoặc là kèo lên ăn đủ giống như anh em có thể đặt một triệu mà anh em ăn một triệu ba vẫn bình thường chứ đâu phải bắt buộc anh em phải đặt một triệu mà anh em ăn 700 trăm rưỡi đâu cái đó là thiệt cho anh em thì bởi vậy mình đã khuyên tất cả anh em rất lâu rồi bây giờ tới bây giờ anh em mới liên hệ cho mình thì nó cũng đã chưa muộn đâu nha anh em chưa muộn đâu